Xin chào các bạn quay lại cái chuỗi rửa xe của mình nha Đây SH Mod 2020 phanh ABS luôn này nha Có tích hợp ABS luôn Đấy các bạn thấy không Đấy Heo dầu Đó. Đây chuỗi đây Đấy Chạy được 10.000 cây các bạn Chạy được 10.000 cây về à, cái chủ xe thì quên tắt máy thôi à, quên tắt chìa khóa thôi mà sáng là thay luôn cái bình cho người ta ghê không thấy ghê không à, ở chỗ của mình nè ở chỗ của mình là bạn mình à, em thằng cháu mình nó làm nó đang à, bảo dưỡng bảo dưỡng cấp 10.000 cái số xe này là xe của cơ xe đi làm đậu trong cơ quan đậu ừ, cơ quan cái nó vậy nè <laughs> ghê không đấy này chỉ có mua hoặc là dán keo thôi cái này can lại không sao xe cũng còn tương đối ổn rồi đừng cứ, cứ gắn mấy cái chụp vô nha nhất là chụp inox đừng gắn chụp inox các bạn gắn những cái chụp đen thôi giả carbon thôi ha hướng dẫn kẹp inox đó màu đỏ đỏ gì đó đồ đồ rồi đứa xe thôi dreaming in the dark We are nothing more than dust Search for